Hello code 22334 67 67 67 là 1910 Hello Hello code 2 Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 các bác nha Hôm nay thì nhà thông minh 17 lại xuống Hồng Lý Vũ Thư các bác nhé Vừa nâng cấp vừa là lắp đặt thêm cho các bác cái một bộ dàn mới và là nâng cấp cho một bác nữa các bác nhé Thì Hồng Lý hôm nay em xuống lần này là lần thứ 6 rồi các bác nhé Lắp rất là nhiều rồi. Ở dưới làng ở dưới xã Hồng Lý này thì em lắp cho một nhà thế là mọi người cứ bảo nhau bảo nhau xong là thấy uh, uh, hãng TD Autic và DB của bên em phân phối thì chất lượng nó tốt nên là các bác đã quyết định thay hết toàn bộ những cái hàng cũ hàng bãi nâng cấp sang chơi hết toàn bộ hàng chính hãng các bác nhé đấy thế là anh em mua mới thì nên là mua những cái sản phẩm uh, chính hãng luôn để về chơi sau này không phải nâng cấp không phải thay thế tốn nhiều tiền như các bác nhé các bác nhé nên là uh, bên em sẽ em này sẽ xuống nâng cấp toàn bộ là hàng mới thì à, các bác chơi ưu điểm của hàng mới thì các bác sẽ có bảo chế độ bảo hành 2 năm này đấy và một điều cam kết của nhà thông minh 17 là bán à, tất cả 100% thiết bị là thiết bị chính hãng 100% các bác nhé bên nhà thông minh 17 thì không cung cấp hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng chỉ chuyên hàng chính hãng thôi nên là anh em đến mua rất là yên tâm nên là các bác đây mua gọi em rất là nhiều và đây thực sự là các bác đã được dùng và trải nghiệm trực tiếp rồi các bác nhé chứ không phải là chỉ qua lời nói Bây giờ thì bên em sẽ xuống uh, lắp và lại quay video trực tiếp cho các bác xem nhé Đấy các bác có thể vào kênh của em có hàng trăm video lắp đặt âm thanh ở trên uh, toàn bộ tỉnh Thái Bình Nhà thông minh 7 thì chỉ cung cấp uh, lắp đặt ở tại tỉnh Thái Bình thôi các bác nhé Đấy làm sao cho nó trọn vẹn nhất, hay nhất, ok nhất cho các bác Hôm nay là mùng 1 rồi các bác nhé Mùng 1 của tháng cuối rồi Tháng 12 rồi, đầu đầu tháng 12 Đấy thì chỉ còn khoảng 30 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đến Tết chính thức của Việt Nam chúng ta Đấy. tháng này là một tháng cuối sẽ rất là bận rộn các bác nhé anh em đến mua thì nhớ là gọi điện thoại trước cho em chứ đừng đến thẳng đến thẳng bởi vì em à, lúc nào cũng ngồi trên xe đi lắp như này em không ở nhà đâu nên là các bác muốn mua thì các bác muốn xem thì có phải để gọi đặt lịch trước để em ở nhà hoặc em sắp xếp thời gian em ở nhà còn các bác tự nhiên các bác đến là không không gặp em ở nhà đâu vì em thì ở tổ 6 phòng rượu uh, gần ờ, đài truyền hình Thái Bình và sau công an phường Hoàng Diệu có nhé em đến thì ờ, cứ đến sau công an phường Hoàng Diệu thì alo trực tiếp cho em em sẽ đón ở khu tái định cư cũng nhé bây giờ thì bên em đang trên đường đi và hiện tại thì bên em đang có mặt tại Hồng Lý cũng nhé và cấu hình hôm nay em nâng cấp cho bác chủ ở đây là một con đẩy TDLTIC Eltic 2.8 này một con vang số DB500P mẫu mới màu đen mà nhà thông minh 17 vừa về hàng hôm qua một con mic uh, TD-Autic M8 và bác yêu cầu là nâng cấp cho bác thêm một con va, con uh, nâng tiếng DAC 5S của DB để bác có thể căn chỉnh ờ, mà nghe nhạc theo ý thích của bác nó chủ yếu là nghe nhạc thôi các bác nhé à, còn hát thì bác lắp vào đây uh, chủ yếu là phục vụ anh em là chính và đôi loa sử dụng đây thì uh, bác chọn mẫu uh, TDES 12 bác ngâm cứu tất cả các mẫu rồi nhưng mà thấy cái mẫu này uh, hợp lý nhất và giá tiền uh, về chất lượng về cả cái tiền về cả chất lượng và súp thì bác chơi mẫu súp uh, điện 40 của TD Acoustic các bác nhé rất là uy lực khỏe khoắn và bây giờ thì bên em sẽ phối ghép trực tiếp cho các bác nghe xem trải nghiệm Hello, dù chuyến xe anh về nhà quên xưa niềm chung như bóng che quê nghèo bóng rửa nghiêng mà gió theo lòng đầu rồi nao nao con đường xưa còn đó mà người xưa có bên em vừa thi công xong rồi các bác nhé và bây giờ thì bên em ờ, đang trên đường trở về cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip và nhà thông minh 17 ờ, xin dừng video tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo xin chào